ra sao rồi đang có đơn đây ai ngồi bên em luôn rồi quên anh ngay từ giây phút ta chia đôi sao anh như vậy sao quên anh như anh vậy em đau đớn mà đau nhưng không nói ra thành lời buông tay em rồi đi cà phê như đã thêm mong em quay về yêu đôi môi cũng không thể thành công chờ từ giờ tin nhắn yêu thương từ tối qua điều chưa làm chi nữa yêu thương ngày đã xa regresar por đâu lắm mà đau nhưng không nói sáng lời Buông tay em rồi đi cà phê nghe đã thêm Mọi người quay về nhưng đôi môi cũng không thể thành công Trời từng giọt tin nhắn yêu thương từ tối qua Cả chiều em chỉ nhớ yêu thương này đã xa Từng người đã anh viết cho anh đã có qua câu ca Nay rời xa buồn tao bằng tình ca Anh đừng làm chi nữa thôi xin em hãy cứ đi Chẳng cần quay lưng lắm nâng cao những nghĩ suy khi đôi ta chẳng còn làm gì em cũng đâu có thiếu ai ngày hôm nay sống đến mai tại em bên anh ngày dài làm chỉ muốn tôi nhưng em cứ đi